Các con yêu quý, cô có ví dụ sau. Các con nhìn này, cô có một hình lập phương. Các mặt của hình lập phương đều là hình vuông bằng nhau. Chính vì vậy, các con sẽ thấy diện tích xung quanh của hình lập phương thì là bằng diện tích của một mặt và đem nhân với 4. Vì xung quanh sẽ có bốn mặt bên, hình lập phương sẽ có bốn mặt bên. bốn mặt bên này có diện tích mỗi mặt đều bằng nhau vì vậy, ta tính diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích của một mặt bên nhân với 4. Thế còn diện tích toàn phần thì sao? Toàn phần của hình lập phương thì theo các con chúng mình sẽ có mấy mặt nào? Có 6 mặt. Các mặt này có diện tích như thế nào nào? Chúng cũng bằng nhau. Vậy thì đơn giản rồi. Diện tích toàn phần của một hình lập phương thì bằng diện tích của một mặt nhân với 6 phần này lại còn dễ hơn cả so với diện tích của hình hộp chữ nhật có đúng không các con ở bài này muốn tìm diện tích xung quanh của hình lập phương ta chỉ cần diện tích một mặt đem nhân với 4 còn muốn tìm diện tích toàn phần của một hình lập phương thì ta lấy diện tích của một mặt đem nhân với 6 chúng mình cùng vào ví dụ cụ thể để cùng thực hiện với cô nhé Ví dụ cụ thể của cô như sau. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm. Cô đọc lại yêu cầu tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm. Và đây chính là một hình lập phương mà cô trò mình cần phải thực hiện. Hình lập phương này có cạnh đều bằng nhau và bằng 5cm ta sẽ làm như thế nào khi mà mình tính diện tích xung quanh. Các con đã nghe rõ yêu cầu chưa?